wow mà hai bạn giới thiệu về mình À, dạ em xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Ừ. Dạ em tên là Lê Minh Quốc Thắng, nghề nghiệp của em đang là kiến trúc sư. Em đang ở uh, Lê Văn Sĩ quận 3. Chào Thắng. Thắng nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 31 tuổi. Dạ em chào chú Quốc Thuận, chào Vân. Em tên là Nguyễn Thị Phương Đông, sinh năm 93. Công việc của em là bán uh, trang sức. Cái chuyện tình của hai đứa như thế nào ta? Dễ dạ, à... mà kiến trúc sư đi mua đồ trang sức. Kiến trúc sư này là một người con có hiếu với mẹ. À. Đến ngày sinh nhật mẹ đi mua một món quà tặng mẹ và tới tiệm trang sức thấy cô bán trang sức dễ thương quá. À, cô luôn. Đúng không? dạ không dạ không bởi vì nó thôi em thôi đừng em làm ông mụ thôi sao bà bè đừng có làm bà thầy thôi hai đứa tự nói đi hai đứa gặp nhau làm sao cơ duyên nào mà hai đứa quen nhau vậy dạ thì hồi đó tụi em đi học học chung cấp 3 à. mà không có biết nhau xong ừ. rồi lên tới sài gòn rồi thấy bạn bè facebook như chung nhiều á ừ. rồi anh mới kết bạn facebook với em mới nói chuyện ủa nhưng mà hai đứa là quê đâu dạ cùng quê với tiền giang luôn à, à. dạ học cấp 3 nhưng mà là không học chung lớp dạ đúng, đúng rồi mà không có biết nhau luôn dạ không biết nhau luôn ở tới trường kết bạn facebook thì mới biết là đã từng học chung cấp 3 với nhau dạ đúng là rồi sau này là bao nhiêu lâu thì mới kết bạn facebook 5 năm sau 5 năm dạ. sau là học đại học rồi đúng không dạ đúng rồi Ờ. ngày xưa là là vợ em á là nhà ở bên kia sông còn em là nhà em là ở thị trấn qua bên thị trấn để ở chợ để đi ừ. à. học cái nhà trọ đó cách nhà em một căn nhà luôn và kế bên gần lắm luôn dạ á đúng dạ. rồi cách ờ, mà, căn mà, nhà mà không hai biết người nhau không biết luôn nhau là lúc đó em học lớp 11 phía sau nhà em là có có con sông Ờ. dạ rồi em thấy vợ em đây này tắm xong nhảy nhảy y đùng luôn cấp 2 đúng không lúc đó là cấp... dạ, dạ cấp ba dạ, cấp 3. em học lớp mười một em học lớp 11 là... à, à dạ, dạ, dạ, dạ. Vậy là hai đứa này là Anh đứng bên kia sông chờ trong mù em mau chín nữa Đó, dạ. rồi tới chín rồi mới kết bạn Facebook Cũng dạ, không, chưa, chưa kết luôn Dạ chưa Lên tới đây, tới đây mới biết dạ, dạ. Rồi dạ. mới gặp nhau, mới kết bạn Facebook Rồi dạ. mới gặp nhau rồi mới mới mới khui lần lần ra thì mới dạ, biết là mới nhớ lại dạ. nhau như vậy học chung nhau ra làm sao đúng dạ. không dạ. nhưng mà thật ra là chắc là cô thấy cô này dễ thương cho nên là kết đúng không dạ dạ đúng rồi ra cũng đâu có nhớ là học cùng <laughs> quê dạ đúng không rồi sao nè khi nè rồi là lần rồi đầu có... tiên mà hẹn ẻm ờ, đi uống cà phê đi chơi là là ừ. là sau khi kết bạn facebook được bao nhiêu lâu chắc cũng khoảng uh, mấy tháng, tháng sau hai, một hai tháng gì đó à. rồi bữa đó làm sao nè mấy điểm bây giờ thang điểm là 10 ừ. thì giờ thắng nhìn cô ấy ở ngoài đời mấy điểm dạ 8 điểm thôi rồi vóc dáng ờ, hồi xưa là ốm hơn bây giờ khoảng 5 ờ, kg người thon gọn nhìn đẹp lắm còn ảnh thì sao phương đông dạ ảnh sao ảnh thì bây giờ y hệt vậy à không khác gì nhiều mà ảnh thì lúc đó em thấy cũng bình thường à chứ em có ấn tượng nữa có nhớ cái lần đi chơi nào mà lần đầu tiên hai đứa gọi là chính thức là gọi là biết nhau thôi như hai người yêu nhau đi chơi không dạ lần đó là em với vợ em với uh, mấy người bạn đi uh, vũng tàu dạ xong rồi cô cô này ngồi ngồi phía sau rồi nè nói là anh dám về nhà mà nên nói chuyện với ba em không ba em khó lắm á tại vì dạ. á đó giờ mà em hỏi người con trai nào á là ai cũng đều lắc đầu hết trơn á ờ. tại vì ba em là người rất khó ai cũng ừ. biết gia đình em khó à. ảnh thì anh nói là có gì đâu thì về nói chuyện bình thường thôi chứ đâu có gì đâu sợ ừ. sau đó là anh em thấy là anh này can đảm à. <laughs> mà cái bữa về không có về nói chuyện bao dạ có sau này quen nhau mới mới về nói chuyện à nhưng mà đâu cứ nghĩa là quen nhau coi như là mặn nồng rồi mới về gặp ba dạ dạ đúng chứ không rồi. phải là sau cái bữa đi vũng tàu rồi về gặp liền dạ đúng rồi đúng rồi nhưng mà cái bữa đi vũng tàu là có ở lại đêm không dạ không đi về trong ngày tại ừ. đi chung với mấy đứa bạn nhiều ừ dạ. anh hỏi tại anh lo cho em đó phương không <laughs> ờ. dạ. <laughs> đi vũng tàu xong về bao lâu thì ờ, thắng mới tỏ tình mà là chính thức mới là là người yêu của nhau dạ có mấy tháng à ờ. xong ờ. rồi hôm nay ổng không có lãng mạn nhiều dạ. <laughs> cho dạ. cái tỏ tình đó ổng ổng thể hiện sao cảm giác như hai đứa mình hợp vậy đó mình thấy vậy mình hợp với mình quen nhau đi dạ ông tỏ tình vậy thôi đó ông <laughs> thấy dạ. <laughs> thí dụ như mỗi lần mà phương đông giận lên thì anh làm gì để cho phương đông hết giận em giận luôn là mấy bữa mà anh, chọc em giận á em, em giận luôn không thèm nói chuyện luôn nói là bây giờ hết giận dễ lắm một là chuyển khoản cho em hai là mua quà tặng em đi dạ bà đó. chuyển nhiều không dạ thì ảnh mua quà thôi à em đâu biết nhiều đâu em nói là lần sau mà anh còn chọc em giận nữa là phải mua quà nhiều hơn nữa dạ Thế chuyển khoản lần nào chưa dạ có đó. nhiêu lần chuyển nhiêu em không nhớ nhưng mà chắc mấy triệu thôi à mấy triệu. dạ tại nó có hồi sinh ừ, viên mà dạ. ừ. dạ nhưng mà theo thắng thì giữa cái mua quà và cái chuyển khoản thì cái nào nó nặng đô hơn dạ, dạ chuyển khoản nặng đô hơn chỉ một quà dạ. chỉ cần nó đẹp là được rồi dạ, em em mua quà em mua mấy cái quần áo á em mua mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn cái em về em em chém gió với con này nó là mua mua gần cái triệu bạc vậy <laughs> nhưng mà chị hỏi thiệt nè trong cái thời gian mà cua bé này á rồi yêu bé này đó dạ. là có tính cái số vốn mình bỏ ra trong cái vấn đề chuyển khoản với mua quà là nhiêu không <laughs> dạ cũng ờ, ha dạ cũng nhiều dạ, dạ. triệu quá dạ bởi vậy đâu có dám chọc em giận nhiều đâu ờ. dạ. khi mà về gặp ba của phương đông á thì ba của phương đông nói gì về ảnh ba em thì nói em á là con nên chọn chồng người có tài hơn là người có của tài ừ. ha yeah. Dạ. tức là đáng nghĩa là có tài hơn là có sắc còn đó. này là có tài hơn là có của Đúng tại rồi. vì có tài sẽ làm ra của dạ. đó, gặp ba vợ tương lai dạ, đó thì dạ. làm sao dạ dạ cũng ờ, cũng run lắm <laughs> dạ <laughs> ba có hỏi là làm giờ quen ờ, quen con gái bác vậy đó rồi giờ con tính làm sao dạ con ờ, cũng đang cố gắng ừ. uh, từng ngày để để phát triển lên rồi xong rồi tới lúc mà gần tới thì em có về quê chơi xong rồi cái em đi tới sớm cái người ta cũng thích em ừ. cái người ta cũng nói với mẹ em là người ta muốn muốn làm ai em cho chỗ này chỗ kia ừ. xong rồi mẹ em cứ gọi điện cho em nói hoài em mới kể cho anh này nghe mùng sáu người ta sẽ xuống người ta coi mắt em hay là anh xuống nói chuyện với gia đình em xong rồi anh này mới về nói gia đình rồi mùng hai mới mới xuống nên mẹ em mới mới hỏi lại cái chỗ kia kia. cái chỗ ngày dạ. sáu mùng sáu đó dạ đúng ừ. rồi anh dạ, nói này em mới nói ông này hoài nói anh mà mùng bảy xuống là mất vợ rồi dạ. Ủa, dạ. mà là mùng hai mùng hai tháng mấy hay là mùng hai tết dạ mùng hai tết hay ừ, quá hay quá dạ. rồi sau đó thì thì bao lâu thì hai đứa ờ, làm đám cưới đáng lý là, là tháng 6 làm cưới nhưng mà mẹ em mất mẹ ừ. em mất trước đám cưới của em một tuần lễ rồi xong rồi mới về qua tháng 7 vậy dạ. hả là, dạ. là trong năm đó luôn hả dạ đúng rồi ôi wow tức mẹ, mẹ bệnh, bệnh là sao dạ đúng rồi mẹ em bệnh cách đây là mấy năm rồi ờ? dạ ờ. năm 2018 ừ, năm 4 năm, năm. Ờ, nhưng mà mẹ cũng đã chọn lựa được chàng rể dạ, đúng trước rồi. khi mà mẹ mất dạ đúng rồi đúng là đó đó là duyên số nữa dạ đúng, đúng không? rồi coi như là các bạn quen nhau và 5 năm thì mới cưới dạ đúng không dạ như vậy là chắc có lẽ là có rất là nhiều chuyện sau khi cưới đó bây giờ hỏi thẳng nha hỏi thẳng luôn nha dạ. trong 5 năm đó thì mấy đứa có đi vượt quá giới hạn không hay là để dành cho cái đêm tân hôn quý giá em thì nhà em khó lắm nên nên à. là mấy chuyện đó em không có dám nhiều đó, dạ. dạ tại yêu là yêu tới 5 năm dạ của dạ. Dình là bây giờ hai đứa là ở Sài Gòn dạ, dạ. là hai chồng lên đây làm ăn dạ. dạ là mở cái tiệm trang sức tiệm vàng đi đúng không dạ đúng rồi đó chồng thì kiến trúc sư <laughs> mà, mà vợ. lại tẻ ngang lại hoàng mở kim. tiệm vàng à. là tại sao? vì em cũng có nghề kim hoàng trước rồi á à, à dạ, rồi đã quê hả dạ không mà đó em đi làm đi học này kia đó à. dạ xong à. rồi mới về nói với gia đình là ba mở tiệm vàng để gia đình làm chung thì à. mà ba mới mở tiệm vàng ra là mấy chị em làm chung trong cái tiệm à. hết ừ. rồi hai đứa em bé chưa nè dạ một bé gái mấy tuổi rồi cơ dạ 6 tháng ô mới đây là mới đây hả dạ mới đây wow. thôi ừ vậy là lấy nhau từ năm 2018 18 à. mà tới bây giờ mới có con dạ hai đứa là kế hoạch hay là sao em ban đầu hai năm đầu kế hoạch xong mà tự nhiên không dính được luôn à. rồi em đi bơm tinh trùng này kia cũng dính luôn ừ. xong rồi mới làm thụ tinh ừ. thụ tinh thì dính được luôn dạ muốn dạ, có nữa thôi. không dạ dạ dạ vẫn muốn ừ. dạ. vẫn dạ, muốn có nữa phải không dạ chút nữa đi tôi chút cái dính liền rồi bây giờ chúng ta qua cái kia đi cái phần kia thì cái phần mà lấy nhau rồi đó quen nha nhau, rồi bắt đầu mới lòi ra những cái tính mà khắc khẩu nhau á ừ. cái tính mà mất công là gây lộn á là không có là không vừa ý gọi thẳng là tật xấu đó yeah. à, tật xấu của đối phương đó thì bây giờ chắc hỏi uh, thắng trước đi dạ vợ mình có những điểm nào mà mình chưa vừa lòng vợ em á thì em thấy là là là rất là hoàn hảo chỉ có một một điểm duy nhất là là nấu ăn chưa được ngon cho lắm à. nấu dạ. ăn chưa ngon phải không dạ phải không có ghen không cũng hơi ghen hơi ghen hơi dạ. hả hơi là sao mà tối tối ngủ ha cái uh, anh anh cho em mượn điện thoại cầm coi điện thoại lướt lướt thấy cái cô nào mà mà thấy mà xinh xinh xà hỏi ủa ai vậy anh ủa bạn bạn hả bạn làm gì ở đâu à. ở đây ủa sao like hình nhiều như vậy à. <laughs> dạ là đưa vô danh sách chặn liền là đưa vô danh sách chặn liền bấm vô nút like là tim nhiều cái là vô danh sách chặn liền sao tim được làm sao mà có quyền tim bạn yeah. bè dạ. bình thường mà tim gì đúng không dạ yeah. Được đúng rồi mà bạn này làm á có ai thích thầm ảnh không có chị ơi hồi đó là lúc mà đi làm á là có một cô đó làm chung ừ. làm chung rồi xong em đâu có biết gì đâu tới ừ. hồi mà công ty rủ đi ăn ốc á ổng mới về ổng chở em đi chung với công ty cái chị đó cứ ngồi nói chuyện với ổng hoài luôn mà em chào không thèm nhìn em luôn mà chị đó biết em là vợ của anh không biết luôn ổng thì nhìn em mà chị đó thì cứ nhìn ổng nói chuyện với ổng hoài là mà gặp một người phụ nữ mà có cái nết dạ, như em đúng nữa. rồi rồi cho nên là à. bắt chuyển công ty liền đổi công ty đi làm công ty khác không được làm công ty đó nữa <laughs> có nghĩa là vợ là ghen nấu ăn chưa được ngon dạ, rồi còn gì nữa không dạ em thấy là chỉ chỉ có vậy thôi <laughs> vậy dạ tiêu xài rồi có ờ, tặng tiện không à, có thích có sắm sửa shopping online đồ không shopping ờ, shopping lì một ngày cho <laughs> chục đơn đó thấy chưa bà nào cũng dính hết trơn á dạ. lên facebook là tiktok là thấy gì đẹp là bấm chốt đơn à. dạ thấy chưa rồi trong ba cái đó là em mong muốn vợ em sửa cái gì nhất bớt bớt mua sắm lại biết ngay là tôi nghĩ trong đầu liền tôi phải là bà Hay nói quá cái bây giờ là cái vụ chốt đơn đó là mệt mỏi lắm á rồi thôi bây giờ tới vợ đó anh ấy có những tật xấu gì hôm nay nè khui ra đi em tật xấu thì ham con lắm bắt em đẻ ờ. mà em là em chỉ không có muốn đẻ nữa em hỏi ảnh là thứ khuya nổi không tại em đẻ xong là ảnh chăm không à ờ. Dạ, em không có chăm con nhiều em chỉ con em chỉ dự tắm đó thôi à ờ. còn như chồng em với bà vú nuôi rồi cái ảnh cứ bắt em đẻ cứ thử thỉ lỗ tay em kêu em đẻ tiếp nữa đẻ đi mời đẻ mời dạ yeah, đúng rồi ừ. ừ. vậy hả yeah. Dạ. vậy là vậy là nãy giờ là chị có chồng mong ờ, ông ông ông mụ chút thôi đúng không <laughs> vợ có mong không dạ không em muốn đẻ vậy thôi chắc dạ, phá mổ này cái ca này nó cũng cũng niễn niễn á thôi thành niễn niễn <laughs> ừ. thôi giờ hẹn đi nghe lúc nào mà hai vợ chồng thỏa thuận ừ. mà tới rồi đó tới rồi đó tới lúc rồi đó cần đẻ thì nhắn tin facebook cho anh dạ. hoặc gọi điện cho anh anh chúc online tại vì cái này nó phải đồng chồng đồng vợ đúng rồi dạ. nó mới linh ừ. dạ. còn á một người 50 50 là khó linh lắm chúc ra dạ. xong về gây lộn nữa <laughs> rồi một Sao cái ta? tật là, là ép vợ có con ép vợ có yeah. Dạ. con ừ. rồi cái gì nữa có ép gì nữa không ép ăn ép ăn bây giờ tiêu chí của em là giảm cân ờ. mà buổi chiều là em không ăn ờ. thấy em buổi chiều không ăn mà thấy em mệt mệt cái là đi mua đồ ăn đặt đồ ăn ờ. về ăn mà đồ ăn, ăn trước mặt là phải ăn dạ đúng rồi bởi vậy khó giảm cân là ờ, như vậy mà có ép đi chơi không dạ không đi ừ. chơi ừ. em ngủ đi không mà chứ không mà anh không, Ông không thích đi. đi chơi không thích đi chơi ờ. đi làm xong là về nhà chơi với vợ con dạ đúng rồi ừ. rồi sao nè có nóng tính không thì cũng hơi cọc tính nhưng ảnh thì khoái ngọt nên là mỗi lần mà có chuyện gì lên là em nói chuyện ngọt cái là ảnh làm hết là siêu liền dạ em mong ước ổng thay đổi gì không thay đổi là ta đừng mất em đẻ thôi à. chứ chiều em lắm hồi lúc mà em làm gì nè là tối lên là ảnh chuẩn bị đồ ăn đồ uống này kia xong hết em chỉ việc ngồi vô mang thôi ừ. dạ rồi á lúc mà có bầu á là em cũng không có làm gì hết à, ừ không giặt đồ không lấy được tại vì ba tháng đầu bị ngán á ăn cơm xong ảnh cũng rửa chén luôn ờ. ảnh làm hết luôn dạ nghe rồi, rồi cảm ơn hai em hạnh phúc hoài nha dạ. dạ. rồi